À, chào các bác nhá ở đây hôm nay xin giới thiệu cụ thể cho các bác à, cái mẫu túi đeo hông chi tiết nhất cái mẫu túi mới ra để các bác nắm được nhé cái chất liệu này là chất liệu vải bằng ờ, vải vải vải bố này rất là dày rất là chắc chắn này nhé à, về kết cấu ngăn ấy thì phía trước này là có hai ngăn phụ mỗi ngăn này là đều có cái khóa Đấy, khóa như này gọi là kiểu cách cho nó đẹp nhé nhé đây các bác nhìn này chất liệu vải hai lớp đường may rất là chắc chắn nhé đấy đây, là hai ngăn phụ này kế tiếp sẽ là ngăn ờ, ngăn ngăn nhỏ có khóa kéo thì đây là các bác sẽ để giấy tờ giấy tờ hoặc để tiền cái ngăn này cũng khá là sâu cái túi này các bác nhìn này ờ, nó phải dài 20 phân hơn 20 phân rộng cũng hơn 20 phân nhé đây là cơ bản như vậy đây ngăn này là ngăn đựng giấy tờ hoặc tiền nhé tiếp theo là cái ngăn chính ngăn to nhất nhé à, ờ, khóa này là khóa bằng ờ, đồng này dây khóa là có tay cầm này ngăn chính này diện tích rất là rộng đây thì các bác có thể để được loa điều khiển để được uh, phụ kiện để được dò bẫy và trong cái ngăn này thì có một ngăn nhỏ nữa ngăn nhỏ bí mật nữa nhé để các bác cất cái đồ như giấy tờ hoặc là tiền găm vào đây trong cùng này thì có một ngăn vị trí bí mật này nhá ngăn nhỏ này Đó thế còn bên này ấy, thì sẽ có một cái ngăn một cái khoang riêng để cho các bác để chai nước nhé cái này này là giúp cho các bác để chai nước này Đấy, rất là vừa chai nước 0,5 lít hoặc là 1 lít đều để được nhé và cái phần liên kết bên này thì có thêm cả cái khóa này nữa để cho tạo nên cái độ ờ, chắc chắn độ khỏe nhé Đấy, có khóa này bên này nữa nhé ừ. thì với cái mẫu này nó là gọi là mẫu túi đeo hông thì có nghĩa là mình sẽ đeo trước bụng à, dây là dây thắt sang, ờ, sang sau lưng nhé các bác nhé dây thắt sang sau lưng đây là cái dây này các bác nhìn dây này rất là chắc chắn nhá rất chắc chắn cái túi này thì sẽ có hai màu cho các bác lựa chọn một là màu vàng như thế này màu vàng sẫm như này hai là cái màu rèn di màu rèn di đốm nhạt như này nhé các bác nhé màu rèn di đốm nhạt này hai màu các bác lựa chọn Đấy. thì các bác nhìn này dây nó rất là to rất là chắc chắn cái khóa này cũng vậy khóa này rất là vững nhá Đấy. cái này khả năng hỏng khóa là không có đâu thì các bác ờ, điều chỉnh cái dây đeo cho nó phù hợp với cái vòng eo bụng của mình nhé cái này thì ờ, bác nào cũng đeo được dây này nó cỡ điều chỉnh rất là rộng nhé Đấy. thì mình sẽ đeo vào bụng đây cái này vẫn là rộng tôi phải điều chỉnh nữa vào tại vì cái eo bụng của tôi nó hơi nhỏ nhé Đấy, các bác ờ, điều chỉnh cái dây đeo này cho, cho nó phù hợp nhé ai cũng đeo được nhé rồi ờ, cái này mới còn rộng này các bác cứ điều chỉnh làm sao cho nó vừa mới lại cái eo bụng của mình đây các bác nhìn thấy thực tế hình ảnh nhá, là dây đeo rất là chắc chắn chất liệu vải đẹp dài dặn không phải là hàng mong manh cái hàng này là hàng à, đẹp nhá, hàng đặt nhá, thì các bác nào có nhu cầu thì mua lòng liên hệ với shop cho với cái mẫu túi à, đeo hông kiểu mới để cho các bác à, đi rừng đi du lịch nhá các bác mua hàng thì chỉ cần à, đây vừa rồi nha các bác nhé các bác có thể đeo phía trước đeo phía trước như này hoặc là các bác đeo sang sau lưng, sau rất là tiện đây, các bác thấy không anh em đi rừng này thì rất là gọn rất tiện này cái vị trí này chỉ để tránh nước này nhé à, các bác có nhu cầu thì mua lòng liên hệ với shop nhé giá của cái túi này là 200 nghìn 200 nghìn cho một túi đã bao phí Ờ, gửi về tới nhà cho các bác à, phí này là phí gửi chậm thôi nhá gửi thường thôi còn các bác muốn phí gửi nhanh thì sẽ phải ờ, hỗ trợ thêm một shop thế đây là tôi làm mới có clip ngắn là cho các bác thấy được cái chất liệu vải cái quy cách của cái túi nó như thế nào nhá nó rất là dày dặn hàng chắc chắn à, shop bán mặt hàng nào là thực tế mặt hàng đấy anh em dùng được ok thì số mới bán cái hàng nó mong manh quá thì bên số cũng không kinh doanh nhá à, rất là chắc chắn rồi Xin cảm ơn các bác đã ủng hộ à, shop trong thời gian qua nhé Mong nhận được sự của anh em nhiều hơn nữa dành cho các sản phẩm và phụ kiện săn bẫy Đây. hai mẫu hai màu cho các bác lựa chọn à, khi các bác mà online hỏi hàng ở trên Zalo hoặc Facebook thì shop sẽ gửi cho các bác một cái hình ảnh cái túi nó có sẽ đủ hết các thông số cho các bác à, chiều rộng bao nhiêu cao bao nhiêu dày bao nhiêu đủ các số đo hết thế nhưng mà các bác hình dung ra là à, nó để chai nước bên này này ở cái khoang bên này thì rất là lớn để được cả loa điều khiển nhé đeo vào trước bụng hoặc đeo vào sau lưng rồi các bác à, trước khi mua hàng thì mua đồng tìm hiểu kỹ video là sản phẩm nó có như thế này các bác ok đồng ý thì các bác à, đặt hàng mua nhá rồi à, xin cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau